cười nào hãy cất tiếng ca cho lòng nói tiếng thiết tha và lan đi khắp nơi giang hà hãy biến những giấc mơ thành ngàn muôn những ý thơ dệt nên những bước chân đi vào tương lai cùng bước chân vào ngày mai cùng bước chân vào ngày mai

cho cuộc đời vui trong nắng mai đẹp tươi

đời một tương lai mới bừng lên những nụ cười là muôn hương sắc cho cuộc đời vui trong nắng mai đẹp tươi nào hãy cất tiếng ca cho lòng nói tiếng thiết tha và làm đi bước chân vào ngày mai